Tấn Tài Xỉu xin chào tất cả anh em Ở ờ, Hôm nay đến với series này thì Tấn ra mắt tới anh em một dòng sản phẩm cực kỳ mới Đây Đây là cái máy của Thái Lan Máy là máy của Thái Lan luôn anh em nhé Chế độ rung này, hai rung ngắn, một rung dài và một dài một ngắn là nó báo 123 là xỉu 456 là tài 345 là đường đấy đường trung gian mình bỏ còn một chế độ báo mặt nữa thì clip ờ, trước tôi đã làm chế độ báo mặt rồi bây giờ tấn đang test cho anh em là chế độ báo tài xỉu báo một rung dài hai rung ngắn và một dài một ngắn cái máy kìa Tuấn đang để ở góc kìa và đây anh em nhìn cái bàn này nó dài tầm gần 2 mét tấn để Tuấn đánh cho anh em rất bình thường luôn lắc bình thường luôn nắp đĩa hột của anh em mang đến một dài một dài thì là 456 có hai con 6 anh em nhìn nhé nó rung hai nó rung một dài anh em chắc cũng nghe thấy đấy đây là cự ly của nó tôi đang để anh em so sánh nhé cự ly rất là rộng rất là thoải mái luôn anh em ngồi cực kỳ ok luôn vẫn một dài 56 anh em nhé vẫn máy vẫn báo một dài ví dụ này anh em thấy không tấn gõ âm bàn này máy không bao giờ tiếng tiếng ồn nhé tại vì cái máy này nó là máy tốt nó thu cái tần âm của cái quân nhất nhị và ngũ lục cho nên là đường 345 mình nên bỏ anh em thấy không Đấy, gõ này không bao giờ rung nhưng lắc này hai rung ngắn là 123 đánh xỉu phải một chén trúng hai chén phạt một chén đúng không một dài một ngắn là 345 mình chén này mình canh nhé tại vì đường 345 mình không đánh đường 345 là đường nó báo tàu lao 345 mình không biết đánh tài đánh xỉu đúng không mình canh không mất tiền mình vẫn dương một chén rồi đó như chén này thì sẽ đánh xỉu này hai đung ngắn này hai ba năm xỉu đó nhị tam ngũ xỉu mình lại ăn tiền ra một chén rồi nhé chén thứ hai ăn tiền này dương tiền này anh em đánh theo mình đánh đều tiền nhé đó máy báo cho anh em là một dài một dài chặt chén nữa mình vẫn dương một chén đúng không đó máy vẫn báo một dài bốn năm nhị lại ăn tiền ra rồi nhé máy báo 456 lên tài rồi nè lại ăn tiền ra nhé đường 345 anh em bỏ không mất tiền này 345 anh em bỏ nhé mình vẫn ăn được hai ván này nhé đó máy này ván này đánh xỉu này 123 xỉu nhé ăn được ván thứ ba nhé đấy một hai ba đánh nhất xỉu nữa thì ăn được hai ván luôn ăn được ba ván rồi nhá đây cự ly đánh rất ok đánh đều tiền 3 triệu 5 triệu chén thôi đó máy báo hai lung ngắn đánh xỉu thì thì anh em đánh ấy, thường thường nó sẽ thua anh em là nhất nhất nhị và ngũ lục cho nên là đây là chén phản nhưng anh em nếu mà đánh dằn con nhất xỉu thì anh em vẫn hòe tiền không sợ thua cho nên ván này vẫn coi như là không mất tiền vẫn ăn được bốn ván rồi đúng không ạ anh em phải tính cái đường đó đó một rung dài một rung dài anh em lại ăn được ván thứ năm này năm sáu một dài là bốn năm sáu thì ăn đường tài rồi đúng không ạ ăn đường tài ăn được ván thứ năm nhé đường ba bốn năm anh em bỏ không mất tiền này đường ba bốn năm anh em bỏ nhé anh em được 5 ván rồi bây giờ anh em bỏ một chén cờ bạc mà anh em không đánh không sao đánh tài xỉu các thứ không ai ép anh em phải đánh liên tục đấy khi nào nó báo cho anh em là đường một rung dài và hai rung ngắn thì anh em đánh tứ ngũ nhị đó lại tài ăn được ván thứ sáu anh em nhé đánh đều tiền là anh em đã ăn được 6 ván liên tục rồi mình không cần phải đánh theo kiểu là ván nào mình đánh đường 345 anh em bỏ anh em lại dư tiền đấy nó lên hai con 4 này máy báo vẫn chuẩn nhưng mình không nên đánh tại vì 345 nó có thể lên cho anh em là 342 hoặc là 341 cho nên nó phản cho anh em chỉ đánh đường 456 hoặc 123 thôi đường ấy rất dễ đánh đó như thế này này máy nó báo vậy thì anh em đánh tài rồi đánh lục tài cho tôi phản chán anh em vẫn được 5 chén đúng không 6 chén phản một thì còn 5 đúng không đường 345 anh em bỏ nhé 345 anh em bỏ nó đang sai rồi anh em canh anh em bỏ đấy nó báo như này anh em đánh lục tài lục tài ăn đứt đường luôn này anh em thấy không máy nó báo dài thì anh em đánh lục tài máy nó bóng ngắn thì anh em hai ngắn thì anh em đánh nhất xỉu mình kết nối mình đánh thì hầu như là ăn đứt đường luôn ăn 7 bán thôi đường 345 anh em lại bỏ lại dương tiền đúng không ạ nó lên hai con ba con ba con bốn này đấy nó máy nó báo 345 nó vẫn báo chuẩn này cho nên là đường này anh em không biết đánh tài hay xỉu anh em bỏ đánh bầu cua tùy anh em đánh 34 hoặc 45 đúng không đấy nó báo 34 thì anh em chưa mất tiền mình không chưa vội vàng đánh anh em hiểu không đấy bây giờ nó sai thì sẽ sau anh em bỏ nhé đấy nó vẫn báo 34 thì 345 thì mình chưa vội đánh lên 34 này máy hầu như báo rất là chính xác đây là khoảng cách tôi đang để là tầm gần 2 mét đấy. anh em so cái bàn này đây là bàn làm việc của tôi cái máy tôi để tít đằng kia kìa hột nắp đĩa của anh em đấy, đồ của tôi đó anh em lót con ngũ tài uh, ngũ tài hoặc lục tài Đấy, đây là chén phản nhé, máy này báo chuẩn này nó lên 456 thì đây nó lên hai con 4 nhưng nó sẽ phản con nhất đúng không chứ không phải là máy báo sai đôi lúc nó lên là tứ ngũ nhất này nó lên như này đó đôi lúc nó sẽ lên như này nữa cho nên là anh em sẽ bị phản là hai chén này thôi đường ăn anh em có mà đúng không đường 345 anh em bỏ này 345 anh em bỏ nhé không mất tiền đó anh em đánh lục tài cho tôi ăn tiền lượm lúa đó đây cái máy này cho hỗ trợ cho anh em rất là cao hàng của Thái Lan bảo hành cho anh em một tháng anh em chỉ cần điện cho tấn tài xỉu anh ơi để cho em cái máy phân âm và nên nhớ máy của bên tấn không có giá 5 triệu nhé anh em mua hàng anh em phải biết lựa chọn tiền nào của đó anh em nhé máy của tấn này gõ không kêu anh em hiểu không gõ không kêu gõ không bao giờ kêu đấy cho anh em phải hiểu máy nào của đó đó ván này anh em đánh nhất xỉu hoặc nhị xỉu tùy anh em nhất xỉu à anh em ơi hòa tiền đúng không ạ máy đôi lúc nó sẽ báo này nhất xỉu cho anh em hòa tiền đấy là đường đánh của nó